Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các à, bạn à, đang xem theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề liên quan tới vấn đề mà à, lã cái ống, lã cái chén làm sao để mà cho nó tạo cái chén để mà như thế này nè quý vị. Tạo cái chén để mà đưa cái ống sáo vô để siết lại cái đầu tán con. Thì làm thế nào chúng ta lã làm sao để cho cái chén nó đẹp và cái chén nó đúng với tiêu chuẩn để không có gây cái tình trạng rò rỉ ga như quý vị các bạn. Các bạn cũng biết đó, khi mà chúng ta lã một chén như thế này nè ống 6 với cả ống 10 nếu như mà chúng ta lã của chén không có đẹp hoặc là cái miệng chén nó nhỏ quá hoặc là to hóa uh, so với cái yêu cầu thì nó cũng sẽ gây ra những cái sự việc là thứ nhất dẫn đến tình trạng xì ga thứ hai là nó nó cái miệng chén nó dày quá nó kéo không có vô được sâu ở bên trong cái cái cái cái cái, cái con tán như thế này để chúng ta siết vào trong giả dụ như là ở đây có cục nóng và là cục lạnh khi mà chúng ta siết cái, cái tán ờ, cái như thế này vào cái đầu tán đực như thế này thì chúng ta lã làm sao ở dưới đoạn 10 thì chúng ta lã làm sao để cho cái chén nó ôm sát vô trong nó chụp hết toàn bộ cái miệng này quý vị nó chụp phải hết toàn bộ tới cái miệng mí miệng này luôn thì mà đúng mới đúng chuẩn tiêu chuẩn của nó và cái ống sáo nó cũng thế luôn ha nó cũng phải chụp sát cái mí miệng cái này chụp kính là luôn đàng hoàng nếu mà chúng ta lã to quá hoặc là chúng ta cái miệng chén nhỏ quá hoặc là cái tán nó bị cái chén nó bị tét đi thì nó sẽ gây đến hiện tượng là xì ga ha mà các bạn biết đó đối với một cái máy lạnh mà ga 32 đời mới bây giờ mà cái chén chúng ta lạ nó không có đủ kính hoặc là siết không có đủ lực thì nó dễ gây đến tình trạng rò rỉ ra thì cái chuyện rò rỉ này á, nó không có xì liền trong một ngày một bữa mà nó từ từ từ từ từ có thể nó kéo dài khoảng chừng là tầm 2 tuần hoặc là 3 tuần à, nhưng cái hiện tượng này nó diễn ra thường xuyên nó gây cái hiện tượng là mất ga trong cái máy và điều người người thợ này á, à, cái nó làm cho cái người thợ hoặc cái người dùng máy lạnh á, cảm thấy rất là khó chịu và không biết nguyên nhân bắt đầu từ đâu nhưng mà cái các bạn biết theo cái thời gian làm việc á cái theo kinh nghiệm nghề thôi thì uh, bên mình vẫn thỉnh thoảng phát hiện những cái trường hợp mà rò rỉ ga là do cái vấn đề lạ cái chén ha thì ở trên thị trường các bạn biết á hiện tại bây giờ có rất là nhiều bộ lã ha à, loại Trung Quốc có loại Đài Loan loại à, Nhật Bản hiệu Tasso cũng có luôn nhưng mà bản thân tụi mình à, bên mình chọn cái hiệu value như thế này thứ nhất cái hiệu value á là nó cũng giá thành cũng tương đối hiện tại bây giờ giá thành ở trên thị trường thì cái hiệu value này tầm khoảng chừng đâu là 6.8 tới 7.20 ngàn một bộ tùy theo cửa hàng đã bán còn mà các bạn nào có điều kiện á thì sử dụng luôn cái hiệu của Tasso hàng của Nhật Bản Tự thường các bạn ấy hiệu đó nó, nó giá thành nó tầm khoảng chừng 2 triệu rưỡi cho đến gần 3 triệu tùy theo nơi bán mà các bạn à, các anh em à, trong cái hàng bảo hành của Đây Kinh á, thường thường sẽ được tặng những cái bộ đó tại vì khi mà lã cái chén của cái ống đồng để mà ship con á bằng cái bộ lã của Tasso hoặc là những bộ lã đắt tiền á thì nó phải nói là rất cực kỳ đẹp và cực, cực, cực kỳ đạt cái tiêu chuẩn về kỹ thuật luôn nhưng ngày hôm nay chúng ta sử dụng à, bộ lã của value để cùng với mình thực hiện cái việc lã chén này như thế nào thì mình sẽ làm cho bạn coi cái ờ, tình trạng mà lã chén mà đúng ờ, đúng cái cách đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật á, thì nó sẽ hình dạng làm sao và nếu như sai ví dụ như là mình ờ, làm nó ngắn quá chén nhỏ quá hoặc là to quá thì nó sẽ dẫn đến tình trạng như thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm để biết được cái điều đó và từ đó chúng ta sẽ rút ra mình với cái kinh nghiệm mình lạ chén nó không có đơn thuần như các bạn nghĩ là dùng cái bộ quay quay quay vòng vòng hồi xưa á mình nhớ là cái bộ lãi Trung Quốc á cho tới tận bây giờ bán khoảng chừng là ba trăm rưỡi ngàn bộ nhưng mà cái bộ lãi Trung Quốc các bạn biết không khi mà lã mà không cẩn thận á, cái chén nó bị lệch rồi đôi khi nó bị tét chén nữa đối với những cái ống mỏng nó chưa đạt được 6 gem nó khoảng chừng 5 gem mấy á, thì lã rất là dễ bị tét chứ thứ hai những cái loại ống cũ như thế này nè mình cố tình mình lựa công cũ đây đây cố tình lựa công cũ đã qua sử dụng đó không mình cắt một đoạn nó ra để mình lại các bạn xem còn cái ống mới thì điều đó quá ngon lành quá tốt rồi không có gì phải bàn cãi nhưng mà nếu mà tình trạng mà các bạn lã cái ống cũ dời cái máy lạnh từ cái nhà này qua nhà khác nếu mà chúng ta sử dụng cái bộ lãi Trung Quốc á thì thật sự ra nó rất là dễ gây ra cái hiện tượng là tét cái chén lã hoặc là cái chén lã nó bị méo à còn cái bộ lã ly tâm của hàng value này nè ha nó mình để cho các bạn coi mấy bữa trước mình có làm cái video cho các bạn xem về cái vấn đề lắp máy vậy đó mình cũng dùng bộ lã value thôi thì cái lã value như thế này nè đó giao cắt à, bộ lã và bàn kẹp khi mà nó lã này là lã ly tâm nó sẽ quay vòng vòng vòng vòng vòng các bạn thấy nó rất là đều đẹp đối với cái ống mỏng thì cái chuyện mà dùng lã ly tâm nó cũng sẽ khắc phục được cái việc mà bị tét chén ha đó là lý do tại sao mình dùng cái bộ lã này để cho các bạn xem rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lã cái bộ lã dùng cái lã ly tâm như thế này để các bạn xem nha ở đây trên này nó có ờ, ống nè từ nhỏ tới lớn từ nào xem từ nhỏ tới lớn nè cái ống này là chỗ mà một phần tư đây cái một phần tư nằm ở đây đó rồi tới đến là 5 phần 16 ờ, 3 phần 8 là ống 10 1 phần 2 ống ống ống 8 rồi ống 12 ống 16 đầy đủ luôn thì ở trên này á, nó có sử dụng rất nhiều loại ống à, nhưng mà ống tối đa của nó gì như là ống 10 16 10 12 10 12 16 19 cái 19 luôn đến tới 3 phần tư chỗ này nè ống rất là to ha nhưng mà chúng ta thường là dùng ống 6 ống 10 và cái ống 12 thôi cái ống 16 á, là nó dùng cái máy lạnh lên cả là ba ngựa rồi nha quý vị thì trên đây có một cái lỗ các bạn lưu ý nè ở trên này là có một cái lỗ khoét à, mỏng xuống dưới này và bên đây có một cái lỗ nó nhỏ hơn nha quý vị thì chúng ta lưu ý khi mà đặt cái lỗ nhỏ thế này nè đây cái này lỗ được sâu hơn thì cái lỗ sâu này á cái lỗ sâu hơn này á là nó dùng cái chỗ bên này cái chế bi trong này nó có chế bi ở trong này nó có chế bi và cái tay quay các bạn thấy không ha thì cái tay quay này á là nằm bên cái lỗ mà nhỏ còn cái trái bi này nè hình trái bi các bạn thấy không nằm bên cái lỗ lớn ví dụ cái trái bi nó nằm đây ha chúng ta đưa vô chúng ta quay thế này thế này đó trái bi nó nằm vừa thì mình đưa đưa cái trái bi nó vô đưa trái bi á cái trái bi là cái hướng này cái lỗ nhỏ nha trên này có cái lỗ nhỏ nè đó lỗ nhỏ đây còn lỗ lớn là nằm sâu sâu á là nằm bên này thì chúng ta đưa cái hình trái bi nằm ở đây đây các bạn xem nha trái bi thì đi vô cái trái bi nó vô cái bọc đó nó vô cái bọc rồi đó cẩy lên nữa thì vô qua đây ống đá đó giờ vô nó phải vô cái khít như thế này thì khi đó chúng ta dùng cái tay mình siết bên này lại thì nó sẽ chặt cái kẹp lại và bắt đầu chúng ta lã ha bây giờ chúng ta sẽ thử luôn thì cái kỹ thuật lã này nó cũng không có khó khăn gì đối với những anh em mà lâu năm trong nghề thì mình chia sẻ đây là dành cho các bạn nào mà cảm thấy mình còn chưa có khó hiểu hoặc là các bạn nào mà dùng cái bộ lã Trung Quốc á thì các bạn chịu khó lưu ý một điều là người chúng ta nên để dành tiền để mà mua một cái à, cái bộ lã cũng tương đối cái này là hàng này để xài cũng tương đối là không có mắc mỏ gì đâu mà nó xài cũng bền lắm đó. các bạn chịu khó chăm dầu chăm mỡ xài rất là ok rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha đó, đó chén nó phải nằm sâu trong đây nằm sâu trong đây mới được nha chứ nếu mà chén nằm ở thâu trên à, trên mặt trên này là không có đạt yêu cầu nó phải nằm sâu trong này nè đó nó phải nằm ở luôn bây giờ mình sẽ lạ lại để chúng ta như thế nào thì làm cũng y chang vậy đó thôi các bạn lưu ý là cái mặt này mặt phải mặt trên còn cái mặt này là không có khuyết là mặt dưới ha cái này nó khuyết chút xíu là mặt trên nè để chúng ta lã lại à, như thế nào chút xíu thôi không có cho lên cao nhiều ok rồi mình đặt lại thôi ha coi trái bi á thì nằm ở bên cái lỗ lớn này đây vô cho nó vô cái đã rồi đó nó vô đó rồi bắt đầu à, mình cố định cái chỗ này cố định cái cái cái chén này cái ok nè ha rồi mình quay cái này lại cho nó cứng cái kẹp lại nó không có bị chạy cái kẹp rồi nhiệm vụ chúng ta lã chỉ quay thôi quay thì chiều kim đồng hồ là ok quay tính là nó kêu cái cọc cái là, là được á Đây, sắp rồi nè cứng rồi nè đó ngon rồi đó không đều rồi đó mình xoay thêm cho nó đều luôn ok quá đẹp rồi mở ra chúng ta thử lại ok con này có đùa được vì khi nó rộng không chừng đây và nó nằm sâu vô trong các bạn thấy không nè nằm sâu vô trong rồi nè đó hồi lúc nãy là cái cái con kia đầu tiên là nằm ở trên này nó nằm ở trên đây như vậy nó nằm ở đây là cái này không có đúng không cái đó không có đúng thì chúng ta phải chỉnh sửa lại làm sao cho nó nằm tuốt cái đây nè rồi bây giờ chúng ta ra thử lại ha mình thử ở ngoài kia mình thử ở ngoài cái cái van coi nó như thế nào coi nó chụp hết cái miệng của cái van hay không nha bây giờ nè ví dụ như cái đường ống sáo này ở đây các bạn để ý nè nó phải chụp làm sao cho hết cái miệng này luôn bạn thấy cái miệng này không đấy nếu mà một cái người mà lã mà không có đủ tiêu chuẩn đó, thì nó nó sẽ lệch lệch như thế này nè đấy thì rất dễ bị xì ga ha đó, nói chung là không có chụp hết cái miệng này thì đặc biệt cái ga là 32 hoặc là ga 410 cái áp suất nó rất là cao nó cao hơn nhiều so với áp suất của ga R22 thì à, các bạn nào mà lã mà chưa có kỹ thì dễ đẩy đến tình trạng mà rò rỉ ga mà cái kiểu đó rò rỉ không phải là là chúng ta phát hiện được đâu nó rò rỉ bằng hơi nó cứ từ từ từ từ mỗi ngày ít mỗi ngày ít kéo dài khoảng chừng đâu một tháng sau cái đó hết ga nạp vô xong đã đời mà không chịu tìm cái chỗ xì cho rõ ràng là, là một tháng sau bị nữa à quý vị ha đây nè đó nó phải chụp như thế này thì mới đúng chứ nếu mà nó nó cái kiểu mà nó lạp lạp vậy nè lạp vậy là không được nè và thấy nó hở không thí dụ trường hợp mình lả cái miệng nó nhỏ quá nó lạp gì đó hoặc là nó méo qua méo lại rồi ví dụ việc mình làm cho bạn coi mình lả một cái ống tốt là nó nằm thế này đi ví dụ đưa chén vô đây siết vô nó rất là đều chén nó rất là nhẹ nhàng đó thì là mới ok không cái con tán đực đằng kia cái ống à, cái đầu đặn cũng vậy chúng ta phải lả làm sao cho nó đẹp rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lả cái ống 10 để các bạn xem ha ở nhóm 6 làm như vậy là cho các bạn xem để các bạn hình dung mình sẽ cho các bạn coi lại thì đây đây cái chén này chén đúng chuẩn nè nó nằm sâu ở trong đây còn chén mà mình đã bị sai á là nó nằm ở ờ, ở đây nha các bạn coi nha nó nằm ở trên này nè là không có được nó nằm tuốt trên đây luôn không có được nó phải sâu xuống dưới là sâu xuống dưới mới được là mới là ờ, cái chén nó chén đẹp hai cái chén này các bạn để ý nha cái miệng lớn hơn cái miệng của chén ngắn bên này nó lớn hơn chén bên này nè thấy không đó là chúng ta lã chưa có đạt yêu cầu rồi có những cái trường hợp mà các bạn nào xài mà cái ống mỏng á, mà cái bộ lã của Trung Quốc á, nó rất dễ gây nên tình trạng là bị méo chén hoặc là bị tét chén cái chỗ này nè nó bị tét ra luôn thì lúc đó thì ờ, cái độ kính nó không có nha các bạn ha thì ờ, rất là nguy hiểm dẫn đến tình trạng mà xì ra bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lã cái ống 10 để đồng thời để cho các bạn xem như thế nào ống 10 làm sao thì như thế này đây là con tán 10 ha đây để đây thì ờ, cũng y chang như nãy thôi này là 6 nè 8 10 nó nằm ở đây là 3 phần 8 nằm đây cái chén các bạn để ý nha nó có khuyết chỗ này nè thì mới đúng còn cái mặt bên đây là không có đúng cái mặt bên đây là mặt bằng trơn luôn còn này nó có khuyết ở đây thì là mới là ok thì chúng ta kẹp lại nha chúng ta để vừa thôi nếu mà chúng ta để cao quá như thế này ha thì cái chén nó sẽ rất là to và nó sẽ bị vướng như cái lúc đầu chúng ta để vừa cao chút xíu thôi lấy cái tay mình rờ lên cảm thấy cao hơn chút xíu là được rồi không cần phải nhiều và lấy cái tay bóp sát lại ha rồi các bạn để ý nha một lần nữa mình làm cho các bạn xem cái lỗ được khuyết sâu còn mình là khuyết ít ha khuyết sâu thì chúng ta đưa cái hướng bạc đạn trong đây có bạc đạn nè thấy không thì khuyết sâu thì chúng ta đưa vô đây thì các bạn để ý nha cái chén nằm đây nè cái lỗ nằm đây cái ống đồng nằm đây thì chúng ta canh làm sao nó xích là đây mới đúng nó chưa kết cặp đó nó có cái khớp rồi chúng ta sẽ quay nhẹ nhàng để giữ gống đồng lại cố định gống đồng ở chỗ này lại ha vừa cứng thôi rồi ờ, tiếp tục là động tác là mình siết cái kẹp lại, mình giữ cái kẹp lại bằng cách mình siết cái bên này, cái trái cái cái trái trầu bên đây cho nó cứng lại luôn. Rồi đó, là bắt đầu chúng ta là bắt đầu chúng ta tiến hành rồi, chúng ta tiến hành làm nè. Đây, quay vô. Ha các bạn để ý nè, mình quay cố tình để cho các bạn xem nè. Hơi khó đó, bạn vậy giờ thấy hơn phải không? Nè, quay như thế này nè, à, nó sẽ ra một cái chén. Cứ quay thế thôi theo chiều kim đồng hồ. Đó, khi mà lã ly tâm mình thích nó chỗ là cái chén nó lã ra rất là đẹp thật sự luôn nó đẹp hơn cái cái cái cái bộ lá của Trung Quốc nhiều nó kêu phải cọc mới được đó vô rồi đó xong hết rồi giờ mình mở ra thì đây là cái cách cái chủ đề hôm nay là hướng dẫn các bạn để cái cách lã làm sao cho nó chén nó đẹp thôi các bạn lưu ý nó khác nhau chỗ rồi giữa cái đồ Trung Quốc với cái đồ của thằng à, cái này value này đồ của của của của của, của Thái gì nè nói chung là đỏ lã đẹp lắm lã ly tâm thì lúc nào nó cũng chất lượng hơn là cái bầu lã kia nha quý vị đây là mình mở ra cái chén nè coi cái chén đẹp ghê chưa nó đều đặn hết trơn luôn mình mở ra rồi mình sẽ thử cái con này như thế nào coi coi mình lã ok chưa chưa ok thì làm lại à đây cái chén rất là ok các bạn thấy không mình kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng nè đây nè cái chén này nằm sâu trong đây nè mới là ok nè rồi bây giờ chúng ta ra ngoài thử lại lần nữa ha để coi coi cái chén này đã chụp hết cái miệng của van chưa thì khi mà chụp hết miệng van mới đạt yêu cầu còn nếu mà chụp lỡ dở lỡ dở là thua nha quý vị đây các bạn coi miệng van nè thì làm sao làm cái chén nó ra tới mí này luôn cái mí này là đó là ok bây giờ mình đưa thử góc đồng vô đây thấy hàng thấy không nó chụp sát mí luôn nó phải đưa nhẹ nhàng vô thì như vậy thì cái máy mới đảm bảo được cái độ độ kính chứ nếu mà à, làm mà không cẩn thận không có kiểm tra kỹ lưỡng về là cái độ kính không có nha quý vị là mình dặn vô à đây nhẹ nhàng đó vậy thôi thì bắt đầu dùng lết xíu lại thì mình sẽ máu một lần tháo một lần nữa để cho các bạn xem đấy một cái à, chén lã đẹp là nó sẽ như thế này nó chụp hết toàn bộ luôn nó chụp hết luôn thấy không nó không có phải hở ra như thế này đó, hoặc là chén không bị méo thì lúc đó chúng ta siết tăng còn rất là sướng đặc biệt các bạn lưu ý cái ống nào mà mỏng quá ống nào khoảng chừng nhà năm gem sáu năm gem tám rồi đó những cái ống đó là là là là rất là mỏng nha thì ở trên thị trường những anh em nào à, làm bên à, lắp đặt bên những siêu thị điện máy thường thường sử dụng ống không dày nó thật sự luôn cái đó các bạn làm nghề các bạn biết chứ bản thân bên mình thì sử dụng ống tới 7 gem lận ống độ dày rất là cao sử dụng cái ống đó để dành à, đi đi âm ống công trình đó thì như vậy nó mới bền được nó mới xài lâu cho khách hàng rồi mình cũng có tiếng trong đó luôn chứ nếu mà sử dụng ống mỏng quá hoặc là ống tạp chất nhiều quá mang tiếng lắm thì gặp cái lớp mà xài mà bộ lã Trung Quốc nữa thì thôi luôn á thì nó rất là tệ nó ờ, xài khoảng chừng vài tháng sau bắt đầu bị rò rỉ bị xì tùm lum tùm la lúc đó không biết nguyên nhân tại đâu thì đó là rất là căng thì ở đây là ống đồng là mình sử dụng là cái ống đồng là ống ống cũ luôn nha quý vị đó hai cái đó là ống cũ luôn á để làm chi các bạn biết không để cho các bạn thấy được đó là mặc dù là ống cũ ha nhưng mà khi chúng ta sử dụng cái bộ lã ly tâm không nhất thiết là hiệu và liêu có thể là hiệu ờ, hiệu uh, tasso cũng được mà hiệu tasso thì cái giá rất là cao cái đó cũng nhật bổn nó mắc tiền lắm à, nhưng mà đổi là một điều là cái chất lượng nó thì khỏi phải bàn à, một lần mình sẽ cho bạn xem thì các bạn biết đó trong cái lúc mà chúng có những bạn trên youtube đó, cũng có bán những cái sản phẩm là sử dụng là một cái đầu lã họ gắn vô một cái máy khoan pin không bắt đầu họ dùng sức họ khoan thì nó rất là nóng nhưng mà phải mất lực lắm đó. còn ở đây thì anh em thợ bên mình thì ờ, nó nằm ngay là chỉ sử dụng cái bộ lã này ly tâm này thôi thì ờ, hồi nào tới giờ là sử dụng nó luôn từ khi biết nó rồi thấy nó hữu hiệu quá nó rất là xài rất là tốt không nó tạo ra cái chén đẹp rồi cái cái đầu ráp mí nó cũng tốt hơn là cái loại của Trung Quốc vậy cho nên mình quyết định sử dụng nó và ngày hôm nay mình quyết định thực hiện chủ đề này để cho các bạn biết được cái lã bộ lã Trung Quốc là bộ, bộ lã ly tâm của ông Value này khác nhau chỗ nào thứ hai là cái cách lã nếu như chúng ta lã là cao đưa cái ống đồng ống đồng nó cao quá thì nó sẽ gây hiện tượng nào không rồi để mà cái đầu ống đồng nó vừa cao qua khỏi cái bộ vàng kẹp chút xíu thôi tầm khoảng chừng một phân là cùng là nhiều rồi là nó đúng tương đó là đúng chuẩn đưa vô cái chén là lã xong chúng ta đưa cái chén nó vô trong cái van hoặc là cái đầu đực của cái đầu lạnh đó đó à, hoặc là đầu đực của đầu lạnh đó đó thì chúng ta sẽ biết được cái chén mình tốt hay không chứ nếu mà các bạn cảm thấy nó có vấn đề trục chặt bị tét chén nè bị méo chén nè rồi bị uh, uh, chén nó nhỏ quá nè hoặc là quá to thì các bạn nên chịu khó cắt ra và làm lại đi chứ chúng ta đừng cố mà ráng xài chỉ vì có vài phút mà chúng ta làm vậy thôi sau này nó làm cho cái máy nó mất đi cái cái ảnh hưởng cái cái cái cái chất lượng của máy thì lúc đó chúng ta sẽ lại mang tay mang tiếng nữa rồi uh, video tới đây ờ, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem cái video mình hướng dẫn là ống sao cho đúng cách luôn ha thì ngày mai mình sẽ thực hiện cái chủ đề khác cho quý vị các bạn xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem video này rất vui à, cũng hy vọng là cái video này sẽ mang đến cho tất cả các bạn những cái kiến thức bổ ích về cái nghề và sửa chữa máy lạnh ha xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cái video tiếp theo xin chào